Thân chào quý vị các bạn Đầu tiên gì để có lợi nhuận trong giai này Có lẽ đó là câu hỏi tương đối là là hấp dẫn với các nhà đầu tư chúng ta đúng không ạ à, Có một số thì bảo là bây giờ chúng ta thấy rằng giá cổ phiếu rất rẻ nên nên chúng ta sẽ đầu tư vào cổ phiếu Có một số thì có nói là đầu tư vàng và bởi vì trong thời gian vừa rồi thì vàng cũng tăng khá mạnh Vậy đầu tư vàng có được không ạ? Hay là có một số anh chị thì có thể là cũng đang gọi là hiểu biết về bất động sản thì chúng ta cũng đã nghĩ là có thể đầu tư bất động sản hoặc là một số anh chị thì có phải là đầu tư ngoại tệ hay là gửi tiết kiệm à, tuy nhiên thì đầu tư cái gì chúng ta cũng cần phải nắm rõ được những cái xu hướng nhất định nào đó chẳng hạn chúng ta sẽ nói về đầu tư ngoại tệ trước thì chúng ta biết rằng là trên thế giới thì hiện tại các quốc gia khi mà dịch cúm covid nó đang diễn ra là khá là phức tạp đúng không ạ thì cái việc mà người ta bơm tiền ra để thích kích kinh tế đó là chuyện rất là bình thường đúng không ạ khi mà bơm tiền ra thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta sẽ thấy điều gì diễn ra bởi vì khi mà càng bơm càng nhiều tiền ra thì đồng tiền mất giá và khi đồng tiền mất giá thì chúng ta thấy là có thể trước mắt thì nó chưa dẫn đến lạm phát nhưng về lâu dài thì đây là một cái mà có thể ảnh hưởng rất lớn đến lạm phát ở ờ, trong tương lai chung và dài hạn nên việc mà chúng ta thấy là các ngân hàng nhà nước các ờ, quốc gia đang bơm tiền ra rất lớn nên chính vì vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay là giá vàng đang có thể là gọi là tăng tốc phi mã như chạy nước rút ạ à. à, vậy vì sao vàng lại tăng như vậy bởi vì chúng ta biết rằng là vàng thì neo lên neo trên cái tỷ giá của đồng USD mà đồng USD thì trong thời gian vừa rồi thì thực sự là đang bị mất giá khá là khủng khiếp nên chính vì vậy thì nếu ai hiểu rõ được quy luật này thì chúng ta có thể đầu tư vàng đó là chuyện rất bình thường đúng không ạ và Dũng đã làm hai cái video uh, ờ, ở thời điểm là giá vàng ở mức uh, giá 47 và một thời điểm là giá 52 có một số anh chị em thì ờ, có chia sẻ là vàng nó đang cao như thế mà sao không chia sẻ vấn đề nó không phải là đắt hay rẻ mà vấn đề ở đây là chúng ta hiểu rõ được cái quá trình vận động hiểu rõ được cái nguyên nhân vì sao vàng tăng và chúng ta cũng không biết được vàng nó sẽ đi về đâu có thể nó lên đến 70 80 thậm chí 100 nên chúng ta đừng có đoán có có những cái suy nghĩ mang tính cảm tính mà chúng ta cần phải có những cái cơ sở như ở trên vàng thì chúng ta thấy là việc mà nó có những cái công cụ chúng ta phải phân tích kỹ thuật và thứ hai nữa là chúng ta nhìn thấy nguyên nhân của nó chúng ta gọi là nhân quả nguyên nhân chủ yếu nó là do khủng hoảng kinh tế thế giới nó đang diễn ra trên cái bề rộng đúng không khi mà diễn ra trên bề rộng thì việc mà các quỹ các tổ chức họ đang có tiền mặt rất lớn thì họ sẽ gì ạ trú ẩn trong vàng nó chuyện bình thường đúng không sẽ trú ẩn trong vàng thôi đó chuyện bình thường cái thứ hai nữa là việc mà đồng đô la mất giá hoặc là tất cả các nước bơm rất nhiều tiền ra thì việc người ta đầu tư vào vàng đó là một chuyện rất là bình thường nên ai mà muốn đầu tư vào vàng thì bạn có thể theo dõi những video tiếp theo của Dũng bởi trong đoạn này thì vàng đang có thể có những cái chúng ta gọi là đạt đỉnh ngắn hạn nên việc mà mua bán trong này nó có mang tích rủi ro còn nếu như ai mà có thể gọi chúng ta là lướt sóng trong thời gian vừa qua thì chúng ta có thể là cân nhắc giảm dần tỷ trọng sau đó có thể mua một vị thế khác nhưng ở đây thì Dũng mong muốn rằng các bạn khi các bạn hiểu thì bạn cần phải hiểu rõ được cái quy luật của nó thay vì các bạn nghe Dũng ạ bởi vì thực tế những người người ta bị thua lỗ người ta sẽ rất là bị khủng hoảng và một ai đó họ chỉ cần tìm nó một ai đó có một gọi là chúng ta là có một cái cái cọc để níu kéo để có một cái gì đó nó nó đỡ cái tâm lý chúng ta tuy nhiên thì chúng ta mất tiền khi mà chúng ta mất tiền thì thực sự là đó là nỗi đau nó là những cái gì đó mà thực sự là chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta gia đình của chúng ta con cái chúng ta bố mẹ chúng ta tất cả những người thân chúng ta ảnh hưởng rất lớn đặc biệt là ảnh hưởng về sức khỏe nên chính vậy Dũng làm những video như này thực sự là muốn chia sẻ với chúng ta những cái giá trị thực sự nếu các bạn ai đã xem video của Dũng trong suốt thời gian vừa qua thì Dũng tin chắc rằng là chúng ta sẽ học rất nhiều rất nhiều thứ bởi vì Dũng cũng đã là một trong những người mà đã trải qua rất nhiều thất bại rất nhiều đắng cay trong việc đầu tư chứng khoán nên việc mà Dũng đã hiểu rõ được những cái à, những gì nó diễn ra trong cuộc đời Dũng và từ những cái thất bại đi đến thành công thì nó không phải là ngày một ngày hai mà nó cần phải có những trải nghiệm và đây là những cái trải nghiệm mà muốn Dũng muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em tất cả các bạn đã đang theo dõi cái video này của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay Ok vậy chúng ta thấy rằng là đầu tư ngoại tệ hay là chúng ta gọi là ờ, chúng ta nắm giữ ngoại tệ trong lúc này thực sự là nó chả có ích lợi gì cả bởi vì tỷ giá của chúng ta giữa đồng Việt Nam của chúng ta với cái đồng uh, ngoại tệ gần như là nó sẽ không có sự phá giá nhiều và nếu chúng ta đầu tư vào nắm giữ mà đầu là đô la Mỹ thì đang giảm rất mạnh và bản thân là Việt Nam chúng ta đã dự trữ khoảng trên 84 tỷ USD tức là khoảng khoảng là một số uh, cũng số lớn tức là khoảng uh, một số lớn về về số tuần uh, xuất nhập khẩu bình thường là số tuần xuất nhập khẩu là khoảng 8 tuần thì chúng ta đã Ờ, tức là ở một cái mức an toàn 8 tuần thì hiện tại chúng ta đã lên đến khoảng độ 20 tuần đúng không ạ đấy 16 gần khoảng 20 tuần gì đó thì đó là quá an toàn nên việc mà đầu tư về về ngoại tệ thực sự là nó sẽ không không không không ổn định thực sự nó ổn định còn đầu tư vàng thì sao các bạn thấy rằng đầu tư vàng chọn này thì rõ ràng vàng cần phải thêm thời gian tích lũy trước khi có thể bứt phá đi xa hơn và việt tại hiện tại vàng khoảng độ uh, ờ, 2.000 ao đúng không khoảng uh, giá là khá là cao rồi Việt Nam thì khoảng ờ, là 58 thì rõ ràng ở vùng này nó cần thêm thời gian tích lũy nữa trước khi mà nó có thể bước ra một chu kỳ mới thì Dũng sẽ làm những video tiếp theo xem nó có lên được không có đi được không thì bạn hãy theo dõi sát uh, những cái diễn biến mà Dũng chia sẻ thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái điều này nó không phải mang tính chất là vô lý nó không phải mang tính chất là đoán mò nó không phải mang tính chất là cái điều may mắn và tất cả những cái gì đó chúng ta có thể biết trước được đấy là một cái cách thức mà Dũng sử dụng hệ thống phương pháp phân tích kỹ thuật VSA trong đầu tư chứng khoán thì à, Dũng có thể phân tích vàng một cách đơn giản để các bạn thấy rằng là tất cả những gì mà đưa ra các bạn có thể xem lại xem lại xem là có sự may mắn hay không à, thay vì chúng ta không biết thì chúng ta có thể dựa vào những cái cái cảm tính thì rõ ràng rất nguy hiểm à, đầu tư về bất động sản thì à, Dũng cũng không có nhiều kinh nghiệm đầu tư bất động sản tuy nhiên thì khi mà kinh tế nó có những cái biến động khủng hoảng thì chúng ta có thể là Ờ, tạm thời lánh xa bất động sản một chút để khi mà giá bất động sản nó về mức giá hợp lý chúng ta có thể quan sát những cái vùng đất mà có chúng ta gọi là xu hướng tăng tại vì bất động sản nó cũng giống chứng khoán nó cần phải có xu hướng ạ nó cần phải có những cái nơi mà có những cái chất xúc tác thì nó mới tăng được thế chính vậy bạn đầu tư bất động sản thì bạn cần phải tìm những cái nơi đắc địa tìm những nơi có chất xúc tác tức là có thể là có uh, lên quận ở Hà Nội thì một số các quận chuẩn bị lên hạn thế thì đấy là những cái nơi mà vừa rồi nó cũng đã sốt rất mạnh hoặc là chúng ta thấy rằng nó có những cái thông tin yếu tố mang tính chất là là à, thuận lợi trong thời gian tới quy hoạch nào đó thì có thể là đấy là những vùng mà nếu những ai mà gọi là thực sự uh, hiểu biết về nông sản thì chúng ta có thể nhìn rõ nhất uh, tiếp theo đó là về đầu tư chứng khoán ok đầu tư chứng khoán có lẽ là rất là cái phần mà rất nhiều người quan tâm ở trong đoạn này Vậy đầu tư chứng khoán trong loại này có tốt hay không? Và ở vừa rồi Dũng đã cũng nghe rất nhiều các bạn chia sẻ là thậm chí là có gọi khách hàng là hãy nộp tiền vào để đầu tư chứng khoán trong loại này. Bởi vì Covid lần này nó cũng không giống như Covid lần trước nên khả năng nó điều chỉnh ngắn hạn trước khi nó tăng. À, thực sự đó là một cái rất là nguy hiểm khi mà chúng ta đưa ra những cái à, cảnh báo mang tính chất cảm tính. À, cái thực sự nó chúng ta biết rằng là nó có nguy hiểm hay không hoặc là nó nó không thể nói được là nó đợt này nó giảm có thể là thấp hơn đợt trước hoặc nó giảm sâu hơn bởi vì chúng ta biết rằng là trong cái giai đoạn trước thì chúng ta thấy là khi mà covid đợt một á, diễn ra thì rất nhiều các cửa hàng thực sự là chúng ta nền kinh tế chúng ta cũng đã bơm ra một lượng tiền rất lớn đặc biệt là anh chị em nào đã đã uh, dừng hoạt động kinh doanh thì lúc đó chúng ta thấy rằng là uh, quan sát thì thị trường của chúng ta thấy là giá cổ phiếu giảm khá là sâu nên rất nhiều người đã mở tài khoản và tham gia thị trường trong giai đoạn trước đó là câu chuyện rất bình thường khi dòng tiền lớn đổ vào thị trường chứng khoán do đây không phải là do uh, cái sản xuất nó bị ngưng trệ khi mà sản xuất ngưng trệ thì dòng tiền đổ vào chứng khoán thì nó tạo ra những cái mức bong bóng như ở Trung Quốc cũng tương tự như vậy hiện tại ở Mỹ cũng tương tự như vậy về Việt Nam thì chúng ta cũng thấy là không khác nhau nhiều lắm và trong quá trình à, tăng tốc đặc biệt là những cổ phiếu tăng đến 100 phần trăm có những cổ phiếu như Hòa Phát chẳng hạn thế hoặc là nhiều cổ phiếu khác tăng rất là mạnh thì mọi người cảm nhận như là cái gì nó đang trái những quy luật nhưng thực tế là dòng tiền đang vào do cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta đang bị ngừng trệ đó là góc độ chúng ta gọi là góc độ về nhân quả thì nó tạo ra một cái cái kết quả là cổ phiếu tăng rất mạnh và trong quá trình này thì chúng ta biết rằng là sau khi mà thị trường đạt những cái đỉnh ngắn hạn thì chúng ta biết rằng có những dòng tiền vào sau thì đang có dấu hiệu bị thua lỗ bởi vì ờ, thực tế trong một thời gian khoảng hai gần 2 tháng nay tháng rưỡi đến 2 tháng nay thì thị trường chúng ta ai đầu tư vào tất cả những cổ phiếu blue chip đều bị thua lỗ hết và chúng ta đều thấy rằng là việc mà uh, kết quả kinh doanh của phần lớn các ngân của phần lớn các um, doanh nghiệp trong VN30 không được khả quan tốc độ tăng trưởng thì không là cao đúng không ạ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận không cao thậm, thậm chí bị thua lỗ thì điều gì có thể giúp các cổ phiếu đó có thể bước vào một chu kỳ tăng mới các bạn phải đặt ra câu hỏi là gì ạ bởi vì trong đầu tư chứng khoán chúng ta cần nhớ ba quy luật các bạn phải nhớ nhớ ba quy luật quy luật đầu tiên là quy luật cung cầu vậy khi mà cung đang vượt cầu tức là nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bị thua lỗ đúng không ạ hay là một số cái dòng tiền mới đang tham gia vào đang bị thua lỗ thì có thể nguồn cung họ đang bán ra hoặc đặc biệt là các nhà đầu tư quản lý quỹ họ cũng nhìn thấy là rủi ro thực sự rủi ro hệ thống rủi ro về uh, cái covid nó vẫn đang rất lớn nên họ có thể rút tiền ra để có thể đầu tư vào vàng hay là lẩn tránh tức là vào vàng vị thế vàng là vị thế mà rất là tuyệt vời hoặc thậm chí là tiền mặt bởi vì trong đoạn này thì các bạn biết rằng là tiền mặt nó là vua tiền mặt nó là một cái công cụ tuyệt vời nhất trong đoạn này bởi vì lạm phát của chúng ta ở cũng, cũng tương đối là là thấp đúng không tương đối thấp à, gửi ngân hàng thì chúng ta cũng thấy là cái lợi nhuận cũng không là cao nhưng tuy nhiên là cái cơ hội để đầu tư trong những giai đoạn tiếp theo nó mới là yếu tố quan trọng nên việc mà chúng ta thấy rằng là uh, trong đầu tư thì chúng ta thấy là rất nhiều người đang bị thua lỗ trong suốt thời gian vừa qua khoảng 2 tháng vừa qua nên việc họ rút ra để uh, có tiền mặt và việc cái áp lực bán ra ngày càng lớn để thì chúng ta thấy rằng đó là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy nên trong cái nguyên nhân ở đây chúng ta gọi là nhân quả đấy ạ đó là chúng ta thấy là à, bản thân là phần lớn các doanh nghiệp đang bị thua lỗ bản thân là kết quả kinh doanh của rất nhiều các uh, doanh nghiệp nhỏ lẻ cũng có thể là không được tạo ra những ấn tượng lớn bởi vì người ta cũng có một cái việc mà hạn chế chi tiêu tất cả mọi thứ nó ảnh hưởng khá lớn tuy rằng chúng ta đã có khoảng 3 tháng là hồi phục tức là chúng ta thấy là chúng ta không bị ảnh hưởng covid tuy nhiên thì đấy là những góc độ mà chúng ta không biết được và cái cuối cùng đó là quy, những quy luật mà chúng ta sẽ gọi là quy luật nỗ lực thành công tất cả những quy luật đấy thì uh, nếu như ai học về phương pháp phân tích kỹ thuật VSA thì chúng ta nhìn thấy tất cả mọi thứ à, có một số thì à, dũng có nói là nhưng dù là có covid hay không thì nó vẫn diễn ra như vậy à, thực ra trong phân tích kỹ thuật nếu chúng ta hiểu rõ thì mọi thứ nó là kết quả đấy ạ bởi vì cái việc mà nó đã bị phân phối nó đã dòng tiền không tham gia vào bởi họ đang bị thua lỗ và bản thân khi mà cổ phiếu đã đạt đỉnh nó sẽ có cơ dấu hiệu phân phối liên tục trong nhiều tuần thậm nhiều tháng trước khi nó có một cái đợt giảm mạnh nên chính vì vậy thì bạn cần phải hiểu rõ được là các quy luật đấy nó diễn biến ra sao nó vận động như nào thì ba cái quy luật đó là quy luật cung cầu quy luật cung cầu là quy luật bất biến trong cái việc nghiên cứu kể cả bất động sản kể cả đầu tư chứng khoán kể ngoại tệ của mọi thứ thì chúng ta cần phải nắm rõ được mọi người cứ nói là big boy nói đến dòng tiền lớn mà không hiểu vận động của nó không hiểu về về cái những cái biểu đồ những cái biến động của nó ra sao và những cái chu kỳ nó diễn ra như nào thì rõ ràng là chúng ta mang tính chất lý thuyết uh, là thôi ạ à ở đây thì Dũng trong video này Dũng không thể chia sẻ hết được nhưng tất cả những video có để các chu kỳ các xu hướng thì bạn có thể xem lại Dũng đã nói rất là kỹ rồi nên các bạn có thể xem lại sau trong video này Dũng chỉ phân tích các cổ phiếu các nhóm để các bạn thấy nhìn rõ được bức tranh toàn cảnh của cái thị trường của chúng ta để chúng ta có cái lựa chọn trong việc lựa chọn đầu tư lúc này làm sao cho nó hợp lý nhất đầu tiên các bạn sẽ quan sát được cái chỉ số VN30 Ờ, chỉ số VN30 ở đây thì uh, Dũng sẽ lấy một chỉ số VN Index ạ ở đây các bạn biết rằng là nếu các bạn uh, theo dõi hoặc là các bạn đầu tư thì uh, có thể các bạn nhìn một cái uh, uh, biểu đồ rất đơn giản đó là chúng ta nhìn thấy là SMA 200 cái đường SMA 200 đang dốc xuống chúng ta thấy là chu kỳ của dài hạn đang đi xuống à, chu kỳ của 150 ngày cũng đang dốc xuống cũng đang là chu kỳ của trung hạn đang đi xuống à, đây là chúng ta đường là đường 50 ngày đúng không cũng là gì ạ cũng đang dốc xuống chuẩn bị cắt cái đường SMA gì ạ SMA 150 đấy chúng ta thấy là đó những cái tiêu cực rất là lớn ở chúng ta chúng ta thấy là 20 ngày gần nhất cũng đang dốc xuống vậy ngắn hạn trung hạn dài hạn và cực kỳ ngắn hạn nữa đúng không nó cũng đang dốc xuống thì điều gì đang diễn ra đó là xu hướng của nó chúng ta thấy là đang giảm rất là mạnh à, chúng ta nhìn vào cái biểu đồ tháng một chút thì chúng ta sẽ xem là à, tháng nó đang làm gì ạ tháng thì nó cũng đang có dấu hiệu đi xuống đúng không ạ đúng rồi rõ ràng đúng không ạ chúng ta thấy là sáng hai tháng này bắt đầu đi xuống tuần thì sao tuần chúng ta cũng thấy là tuần cũng đang có dấu hiệu đi xuống rõ ràng tuần đang có dấu hiệu đi xuống rõ ràng như này thì rõ ràng là chúng ta thấy là chả có lý do gì chúng ta bắt đáy ở đây và biểu đồ ngày thì chúng ta thấy là đang uh, có một cái trình sideways vậy những cái việc mà như vậy để chúng ta thấy rõ rằng là à, nếu chúng ta đầu tư và chỉ nghe một số ai nó mách nước là cổ phiếu dạng này rẻ lắm covid đoạn này không bằng được trước đâu thì chúng ta biết là để hồi phục theo một chu kỳ uh, chúng ta gọi là trung hạn là dài hạn thì những cái đợt này nó phải mất rất nhiều thời gian vậy nếu chúng ta mua cổ phiếu cho loại này thì thứ nhất chúng ta thấy mất chi phí cơ hội thứ hai là chúng ta ở trên thị trường càng nhiều càng dài thì rõ ràng rủi ro hệ thống của chúng ta càng lớn nên rõ ràng là việc mà chúng ta nhìn chúng ta phân tích chúng ta phải đánh giá được toàn bộ góc nhìn để chúng ta thấy được là đầu tư không phải là cứ mua bởi vì chúng ta ở trên thị trường càng dài thì rủi ro càng lớn một số anh chị em có nói là tiền thật tiền thật à, tiền thật cũng là tiền mồ hôi nước mắt chúng ta nếu chúng ta lỗ 5% thì chúng ta cũng sẽ mất 5,6% ờ, hòa vốn và cứ tiếp tục bị lỗ thêm dài hạn thì chúng ta thấy để hòa vốn gần như không có không thể hòa vốn được là vì sao tất cả các nhà đầu tư mà người ta gọi là đầu tư dài hạn vì phần lớn là các nhà đầu tư đó bị thua lỗ và tâm lý của họ bị căng cứng khi mà tâm lý của họ bị căng cứng <coughs> thì khi mà ai đó môi giới hoặc một ai mách nước đó thì họ đưa ra quyết định rất là nhanh đó là bởi vì sau khi đó họ có thể đổ lỗi cho họ bởi vì đây là cách thức mà phần lớn các nhà đầu tư chúng ta gọi là thất bại đều làm ở đây chúng ta nói về cổ phiếu PNG cũng tương tự như vậy à, các bạn đã thấy là tất cả quá trình gãy kênh với khối lượng lớn như này trong cái viết A chúng ta gọi là SOS 6 trong quá trình SO 6 thì nó đi ngang và trong quá trình đi ngang như này thì thực tế chúng ta thấy là những cái đợt hồi phục rất là yếu như này thì việc giảm diễn ra nó là chuyện bình thường và bản thân là PNG nếu quá trình cách ly quá trình mà diễn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới thì uh, ờ, PNG có hàng nghìn cửa hàng mỗi một tháng chúng ta chỉ cần chi phí khoảng uh, ờ, 500 triệu một tỷ thôi thì chúng ta thấy là nó đã Ờ, lợi nhuận đã bay hơi rất là nhiều rồi nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu như là PNG hoặc là thế giới di động nó bị ảnh hưởng rất là lớn khi mà bán thì không bán được bởi vì người ta hạn chế chi tiêu và trong đó thì cửa hàng vẫn phải thuê trong đó lại không không bán được thì đó là cái chuyện nó rất bình thường thôi nên cái chúng ta thấy là cái xu hướng của nó trung hạn dài hạn ngắn hạn đi xuống những cái khối lượng lớn gọi là cỡi kênh SOW6 diễn ra và khi mà nó hồi phục với cái quá trình đi ngang khối lượng thấp như này thì điều gì sẽ diễn ra cho chúng ta các bạn có thể biết được điều gì sẽ diễn ra chúng ta một số trường hợp có thể hồi phục một chút ở đây nhưng cuối cùng nó vẫn cứ tiếp tục lao dốc và những nạn nhân lại tiếp tục mua vào và khi mà chúng ta thua lỗ thì chúng ta lại tiếp tục đun đổ lỗ cho mấy ông môi giới là khuyến nghị chúng ta mua vào bạn không giữ được tiền của bạn mà đừng có đổ lỗ cho ai cả bạn cần phải muốn thành công bạn cần phải có kiến thức đặc biệt là kiến thức tư duy chuẩn bởi vì trên thị trường nó có quá nhiều hệ thống đầu tư khác nhau và nếu bạn mua những cái quá trình mà gãy kênh khối lượng lớn đây chúng ta gọi là khối lượng lớn thì nó chính là SOS 6 và tiếp tục chúng ta lại thấy tiếp tục gãy kênh SOS 6 diễn ra thì không biết là tới đây nó sẽ đi về đâu thậm chí là những cái đáy này có thể bị thủng rất là sâu nên việc mà chúng ta bị lỗ ở mức 75 sau đó về 55 chúng ta có thể Ờ, thấy rằng cổ phiếu lúc đó nếu chúng ta ai đó mà mua được giá 55 hoặc thấp hơn thì rõ ràng chúng ta mua rẻ rất rất nhiều nên các nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ thì họ rất là sợ sợ bởi gì ạ à? um, việc mà họ bị căng cứng cái tâm lý bị, bị co cụm lại nên chính vì vậy thì họ không muốn bán ra bởi vì họ sợ cổ phiếu lên nhưng bạn biết rằng quá trình gãy kênh như này đó là quá trình mà rất là nguy hiểm vừa rồi có một bạn môi giới có hỏi Dũng là em vẫn đang khuyến nghị các à, khách hàng mua vào để Dũng có nói là thực sự là ờ, nếu mà em đầu tư mà em ờ, khuyến nghị như vậy thì chỉ một thời gian nữa là em sẽ mất hết toàn bộ khách bởi vì tất cả những cái gì đó chúng ta cần phải đầu tiên là gì ạ các quy luật đầu tư là bảo toàn vốn là quan trọng nhất mà trong lúc này chúng ta thấy là dù là covid nó không xảy ra nếu có hồi chăng nữa thì chúng ta phải mất 3 đến 6 tháng nữa đâu nếu trong trường hợp nó có đi lên nó mới đi lên được bởi vì tất cả cái đường SMA 200 150 nó đi xuống như này thì làm sao nó có lên được nên là cổ phiếu VIX VIX cũng đi xuống xu hướng đi xuống chung dài hạn đi xuống thì các bạn đừng có cầu nguyện đừng có làm gì cả bởi vì các bạn cũng sẽ thua lỗ thôi đây là một cái phần rất là là, là cơ bản trong cái khóa học đầu tư nhiều nhà vô địch nếu như ai học vô địch khóa học đấy thì các bạn biết rằng là xu hướng này không bao giờ có thể mua được nên các bạn đừng có mua à, cổ phiếu thế giới VHM VHM cũng là một cổ phiếu tương tự vậy như vậy thì tất cả những cái xu hướng nó đang đi xuống đang dốc xuống thì để tích lũy trong một cái xu hướng tăng thì nó mất rất nhiều thời gian cái thứ hai là những quá trình gãy kênh tuy rằng gãy kênh là chưa phải bán tháo những cái hồi phục này nó cũng chỉ là những cái hồi phục nhất thời trước khi có thể đi giảm sâu hơn nên bạn cân nhắc tại vì tất cả những cái đợt đi ngang trong quá trình gãy kênh như này hôm trước Dũng đã nói chia sẻ rồi các bạn sẽ thấy rằng là nó chỉ tiếp tục quét sâu thêm vào những bạn nỗi đau thôi ạ bởi vì đây là kênh đi xuống khi mà cổ phiếu kênh đi xuống tích lũy đi ngang nó sẽ giảm tiếp bởi vì trong quá trình này đây nó đang quá trình phân phối trong quá trình tiếp tục phân phối trước khi lại tiếp tục gãy một số người không hiểu biết thì bảo là đây là tích lũy thì thực sự là rất nguy hiểm tích lũy nó phải là tích lũy trong xuống đi lên thì mới gọi là tích lũy còn quá trình mà đi ngang trong quá trình đi xuống thì chúng ta gọi là tích lũy sọt tức là nếu ai đầu tư phái sinh thì chúng ta gọi là tích lũy sọt tức là nhà đầu tư sẽ à, mua rất nhiều hay là sọt rất nhiều cổ phiếu hay là tích lũy sọt ở trong đấy trước khi mà bán tiếp ra để cổ phiếu hay là VN30 hoặc là một cái chỉ số nào đó trong phái sinh giảm rất mạnh nên chính vì vậy thì những nạn nhân mà đầu tư phái sinh chúng ta không hiểu rõ là chúng ta cứ đi mua theo cái mách nước thì rõ ràng chúng ta gặp rất nhiều rủi ro à, chúng ta sẽ nói uh, về cổ phiếu Vietcombank à, Vietcombank là một trong những cổ phiếu hàng đầu trong cái nhóm ngân hàng ở trong thời gian vừa qua thì việc công banh cũng đi ngang nhưng rõ ràng cái đường SMA 150 đã xuyên thủng dưới rồi vậy trung hạn dài hạn đang đi xuống ngắn hạn đi xuống thì tất cả việc mà nó có những cái phiên khối lượng lớn gãy kênh như thế này thì chả có cơ hội nào để các bạn nắm giữ và các bạn có thể mua ra có phải một số nói là ngân hàng tốt lắm nhưng kể cả nếu trường hợp nó tốt nó đi hồi phục thì thời gian để nó bước vào một chu kỳ nó còn rất là lâu rất là dài những tội gì mà chúng ta có thể nắm giữ trong đoạn này các bạn nếu các bạn giả sử các bạn đang mua 7 76 chẳng hạn thì các bạn có thể được bao nhiêu ạ 81 đúng không 81 82 để nó đi lên 81 82 sẽ rất lớn nhưng khi bạn mua 76 này nó có thể xuống, rơi xuống thậm chí là 65 thậm chí là 55 thì vấn đề là rủi ro rủi ro rủi ro trên lợi nhuận thì rõ ràng rủi ro rất là cao mà trong nguyên tắc về rủi ro lợi nhuận thì các bạn biết rằng là nó là tỷ lệ 31 mà nếu các bạn đang làm này các bạn đang làm ngược lại tức là rủi ro bạn rất lớn mà lợi nhuận rất ít mà bạn lại chọn chọn gì ạ à? chọn rủi ro lớn lợi nhuận thì đầu tư có lẽ là gọi là đầu tư ngược đầu tư ngược thì các bạn hiểu rõ là lý do vì sao ở chúng ta có Vinamilk Vinamilk kết quả kinh doanh khá tốt nghe có thông báo như vậy nhưng tất cả những cái điều nó đang diễn ra với khối lượng như thế này chúng ta gọi là SOS6 thì nó đang bị bán tháo tổ chức đang bán tháo các quỹ đang bán tháo mọi thứ đang bán tháo thì tại sao chúng ta mua vào xu hướng dài hạn giảm xu hướng trung hạn giảm xu hướng ngắn hạn giảm thì tại sao chúng ta mua vào tất cả những điều này thì chúng ta thấy rằng là việc chúng ta hiểu rõ được cái biến động của xu hướng vì đầu tư nó là quan trọng nhất là xu hướng bạn không hiểu rõ xu hướng thì tốt nhất là đầu tư có một số anh chị em có nói là tôi đầu tư giá trị à, đầu tư giá trị thì các bạn cũng biết là thời điểm nào nó quan trọng nhất là chúng ta phải thời điểm nào là thị trường chung sẽ chạy bởi vì cổ phiếu của bạn tốt đến mấy thì nó phải tuân theo thị trường chung bạn không hiểu thị trường chung thì bạn sẽ rất nguy hiểm ở trong nhóm này thì có cổ phiếu cổ phiếu Hòa Phát thì vẫn đang trong xu hướng tăng về cơ bản Hòa Phát vẫn đang trong xu hướng chung và dài hạn tăng tuy nhiên ở trong ngắn hạn thì đang là uh, có những uh, xu giảm và chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi sát cổ phiếu Hòa Phát trong năm 2018 19 à, 20 xin lỗi ạ đây là cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng nó đang trong quá trình tích lũy trong một xu tăng thì đây chúng ta thấy là chúng ta cần quan sát và cổ phiếu cuối cùng trong hôm nay cho đã là cổ phiếu Masan Masan có bị gãy kênh khối lượng lớn và tiếp tục gãy kênh tiếp tục gãy kênh hiện tại thì đang gặp cái vùng hỗ trợ khá mạnh tuy nhiên thì khi mà cổ phiếu gãy kênh mà nó giảm mạnh hơn thị trường rõ ràng là nó không phải tốt đúng không ạ một cổ phiếu giảm mạnh hơn thị trường trong quá trình gãy kênh nó đang xu hướng giảm những cái quá trình hồi phục như này nó không phải là lý do để các bạn mua vào bởi vì các bạn mua ở đây thì có thể các bạn sẽ nắm giữ rất là mất thời gian có thể kéo dài hàng tháng thậm chí là sau khi càng tháng xong lại tiếp tục lao dốc và bạn sẽ là nhận nhân tiếp theo khi mà thiếu hiểu biết nên chính vì vậy thì ờ, các bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì bạn cần phải nắm rõ được cổ phiếu của bạn đang nằm ở chu kỳ nào ở chu kỳ này nếu ờ, quan sát của Dũng thì đang là chu kỳ điều chỉnh mà trong quá trình điều chu điều chỉnh thì nó chuyển sang chu kỳ tích lũy vậy từ chu kỳ điều chỉnh sang chu kỳ tích lũy nó còn mất rất nhiều thời gian nên chính vì vậy thì bạn cần phải nắm rõ là bạn đang ở đâu trong một cái thị trường nên trong đầu tư chứng khoán thì bạn phần biết là bạn đang ở đâu trong cái thị trường thay vì bạn cứ mua các bạn bán theo cái mách ở khác còn nếu bạn muốn hiểu rõ hơn hiểu sâu hơn kỹ hơn thì ở trong dạng này thì Dũng có có những chương trình để chia sẻ cho quý vị các bạn đó là khóa học đầu tư nhìn nhà vô địch thì trong khóa học này bạn sẽ học được thứ nhất là chúng ta hiểu rõ được cái cổ phiếu nó đang nằm ở trong loại nào trong chu kỳ bởi vì nó có bốn cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là tích lũy giai đoạn thứ hai là tăng trưởng đây là mức mà giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn khúc giữa con cá giai đoạn tiếp theo là giai đoạn phân phối và giai đoạn suy thoái thì phần lớn các cổ phiếu chúng ta đang là ở trong giai đoạn thoái trước khi nếu có lên được nó phải bước vào giai đoạn tích lũy tiếp theo các bạn biết là mỗi cổ phiếu thì nó có tính năng có gì ạ có ờ, những chất xúc tác riêng thì bạn cần phải biết rằng là sau khi mỗi cổ phiếu bạn phân tích bạn biết rằng chất xúc tác của nó là gì đó là sản phẩm mới đó là công nghệ mới đó là nhà máy mới đó là ban lãnh đạo mới hoặc là có những cái điều gì đó nó tạo ra cái sự tăng trưởng doanh thu đột, đột biến thì lúc đó chúng ta quan tâm tiếp theo đó là dòng tiền dòng tiền đấy là dòng tiền cấp big boy dòng tiền đây là dòng tiền của các nhà tạo lập dòng tiền nó sẽ cho chúng ta biết rằng cổ phiếu đang được tích lũy đang được phân phối hay là uh, đang có cái lượng tham gia thị trường rất lớn của các nhà tạo lập nên khi mà có dòng tiền thì chúng ta sẽ đợi những điểm mà có vùng kháng cự yếu nhất đúng không trước khi mà chúng ta gọi là lên tàu đấy là góc độ như vậy còn một khóa học VSA mà Dũng tặng các bạn đó là khóa học mà thao túng thị trường cái khóa học này có thể diễn ra sau khi khóa học à, vô địch khóa học vô địch thì diễn ra vào mùng 4 tháng 8 năm 2020 và còn một khóa học nữa là xu hướng dòng tiền vậy ba khóa học này là bạn có thể đủ kỹ năng để các bạn có thể thành công trên thị trường chứng khoán mà không phải uh, đi học bất cứ ở đâu khác và đặc biệt là bạn lưu ý là trong dạy này thì Dũng luôn luôn chia sẻ về khi nào thị trường tạo đáy các bạn sẽ quan sát kỹ thời điểm này thì đây là chúng ta thấy rằng rất là rủi ro đúng không rất là rủi ro nên chúng ta tạm thời là chúng ta hãy đầu tư vào tiền mặt tức là chúng ta hãy tập trung tiền mặt tập trung tiền mặt tiền mặt là vua tiền mặt là vua còn vàng thì nó đã đi qua một cái khung rất là dài rồi nên chúng ta đợi thời gian tích lũy bất động sản thì chúng ta thấy là nếu tới đây mà nó tạo ra khủng hoảng thì bất động sản có thể bị ảnh hưởng và nó sẽ có thể đi xuống bởi vì lúc đó nợ xấu ngân hàng sẽ không cho vay nhiều nữa à, tiếp theo là chúng ta ngoại tệ thì càng không phải mua bởi vì à, ngoại tệ thì rõ ràng là đồng đô la mỹ đang mất giá nên để tỷ giá của cái đồng ngoại tệ nó tăng để thu lời thì rõ ràng rất thấp nên chỉ có cổ phiếu trong đoạn tới và khi mà cổ phiếu tạo đáy thì Dũng sẽ giúp các bạn biết rằng là đâu là đáy bằng cái cái công thức mà Dũng đã chia sẻ ở cái đoạn trước đó nếu những ai mà đã học ở đoạn trước đó thì Dũng tin chắc rằng đã kiếm khoảng độ 30 thậm chí có những người 50 khi mà một cái sóng mà Dũng đã chia sẻ rất kỹ từ cái thời điểm bùng theo đà từ cái điểm mua một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái chương trình chia sẻ của Dũng trong tối nay chúc các bạn thành công xin cảm ơn rất nhiều và nếu các bạn thấy hay thì hãy ấn chuông ấn chuông và đăng ký kênh của Dũng là Quang Dũng DVD hẹn gặp lại trong cái chương trình tiếp theo